Silic à, Tân Phát Quốc Giang đã được phát sóng trên trang YouTube cũng như là trang fanpage Tân Bó Bán Hàng công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với phần hướng dẫn chăm sóc đào sau Tết à, ngày dương lịch hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2021 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng riêng à, tháng 1 năm 2021 và trên cái vườn đào của nhà ông Đỗ Tá Đạo ở đây thì có hàng hàng ngàn cây các bạn ạ hàng ngàn cây đây chỉ là một cái khu bờ sông này thì cũng đã vài trăm cây rồi dọc bờ sông này nhưng mà dưới trang trại vườn dưới này thì có hàng ngàn cây và địa điểm ở đây là à, khu trang trại à, song sóc phường Định Bảng, thị xã Từ Sơn, à, tỉnh Bắc Ninh à, và với cái giống đào là đào bích và trên cái à, với cái à, thời à, điểm này là thời điểm để trồng đào thì để chăm sóc đào thì chúng tôi hướng dẫn quy trình như sau ạ dạ, gọi ra đi vâng cái dạng đi Đây đề gì vâng. ở đây là chúng tôi chỉ đạo là nhà vườn bón như, như sau à, npk lân năm thao ba màu đây ạ ba màu vâng cái phân ba màu này là ba lạng 0,3 kg trên một gốc và lâm lâm thao là ba ba lạng trên một gốc à, lpk đầu châu là không phẩy một lạng rưỡi tức là khoảng một lạng rưỡi đấy đấy đây là đầu châu các bạn nhé là một lạng rưỡi trên một gốc nhé đấy và phân Zinix Tân Phát Bắc Giang đây đề nghị là chị đây đây cắt từ đây ạ à? cắt từ thôi thôi cắt luôn ở túi này ra cắt luôn túi này ra đi ạ vâng cắt túi ra đi hết kéo không không còn rào vâng. đủ các loại luôn em là bk thì các bạn à, đã nhà vườn đã bón rồi nhá lân lâm thao để bón rồi này thế rồi um, bây giờ thì uh, tiếp tục là dùng cái phân silic tân phát bắc giang thì sau khi mà phân cắt ra thì phân có ba màu như này các bạn này rất là đẹp như này đấy thì ở đây là quy trình chúng tôi hướng dẫn là ba lạng trên một gốc đấy không không và với cái đào mà đào chuyển nếu mà đào chuyển thì các bạn lưu ý là à, chúng ta trước khi mà đặt cây xuống thì các bạn phải à, bón là 0,3 cho đến các bạn phải rắc là 0,3 cho đến 0,5 kg vôi bột hà rắc xuống sau đó chúng ta mới mới đặt bầu lên thì còn với cái đào à, không chuyển này thì à, các bạn cũng rắc à, vôi bột hà là từ 0,3 cho đến 0,5 kg vôi bột hả lên trên cây tán quanh gốc như này và việc rắc vôi bột này thì để giúp cho là hạn chế cái dẹp sáp uh, cho cây đào cho nên là chúng ta phải rắc cái vôi bột hả và quy trình bón cho đào thì sau sau chơi tết thì à, rất là dễ quy trình bón rất dễ và rất ít rất là ít các bạn ạ đấy chị chạy về lấy vôi đi ạ lấy vôi để rắc xung quanh đi ạ đấy như vậy là ta đã bón xong một ờ, cái gốc đào rồi sau khi mà ta đã đón bón đủ quy trình phân cho cây đào thì mình sẽ ờ, rắc vôi bột quanh cái tán ờ, nó như thế này thì cái việc rắc vôi bột này thì để phòng chống cái dẹp sát nó hút trích hút nó hại cây các bạn ạ đấy thế và như vậy là xong một cây ạ và bây giờ ta bước sang cây thứ hai và đối với cái cây đào um, anh quốc hiện với những cây đào cây những cây mà không chuyển như thế này thì mình sau khi mà những cái cành già thì mình những cái cành mà mình chơi tết xong hết hoặc là à, những cái cành mà, mà như thế này thì mình cưa đi mình cưa đi đấy sau đó thì mình à, tí nào chủ vườn sẽ cưa cái cây già này các bạn ạ để, à, chăm sóc thì mình cuốc rất quanh tán như thế này đấy tơi xốp nói chung là quê ở cây kia nó mới đẹp được vâng nhưng mà vì là công ty đến muộn quá các bạn ạ chứ còn phải quay những cái cây đào năm cây đào hai năm tuổi như thế kia và những cái cây đào kia thì nó sẽ đẹp hơn nhưng vì là công ty là cũng ờ, vì covid không dám đi làm nhiều chương trình cho nên là đến hơi muộn thì thôi à, các bạn cũng thông cảm và thưa anh Đỗ tá đạo thì cái phân silic nơi nào thì nó có những ưu điểm gì ạ anh có thể dừng tay nói cho con em một tí được không hoa nó to hơn và nó cánh nó dày nó thắm hoa hơn cây hoa. lên khỏe cây hoa to hơn cánh dày hơn à, màu đào thắm hơn và cây khỏe hơn Đấy. đây là ý kiến của chủ vườn và để minh chứng cho điều này thì thưa các bạn là ngày hôm nay thì tôi xin nhắc lại là ngày âm lịch là ngày 15 tháng riêng năm 2021 và ngày dương lịch là ngày 27 tháng 2 à, năm 2021 à, và tại thời điểm này thì những vườn đào khác thì đã tàn hết hoa rồi hoặc là còn nát đác hoa nhưng ở đây cây đào này vẫn còn rất nhiều nụ và nếu như mà để chơi thì khẳng định với các bạn là có thể đến hết tháng riêng vẫn còn hoa đấy à, bởi vì những cái nụ như thế này những cái nụ như thế này đấy những cái lũ con này sau này nó sẽ ra hết đến tháng riêng nó vẫn còn hoa cho nên là nhiều bạn uh, ở trên cộng đồng mạng có điện cho công ty nói rằng là cái phân xịt tích này đối với cây đào nó rất là bền nhà tôi có những bón phân cho những cây đào mà đến tận hết tháng riêng rồi mà hoa vẫn nở rực rỡ thì để chứng minh cho các bạn biết rằng uh, tại thời điểm này hoa đào vẫn rực rỡ như thế này nhưng mà tí nữa chủ vườn sẽ cắt sẽ cưa những cành này đi để vào cái quy trình chăm bón này đây để chứng minh cho rằng cánh tươi tắm thì đề nghị là bạn quay bạn vào gần đây ạ đây để cho ờ, thấy rằng là cái cánh của nó ừ. hoa nó to hoa nó to nó đây đây đây, đây. cái chỗ này này chỗ này đây đây đây các bạn này đấy hoa rất là to cánh thì dày đấy mà nó thắm màu hơn đấy. và những cái lụ của nó đây các bạn này lụ như này nó có khác gì lụ mướp đâu nó rất là to lụ to mà cây ờ, lộc mình rất nhiều hoa rất đẹp vâng vâng và chúng tôi hứa với các bạn là đến ờ, tết của năm tới đây thì chúng tôi sẽ đến vườn đào này chúng tôi làm một cái ờ, chúng tôi sẽ mời đài truyền hình của tỉnh bắc ninh <laughs> đến để làm một cái phóng sự về đào à, của những người dân uh, của một cái khu vực đào ở uh, Từ Sơn là một cái khu vực mà trồng đào nhiều nhất trong tỉnh uh, và uh, ở đây những chủ vườn thì cũng là những kỹ sư trồng đào rất là giỏi về kỹ thuật cũng như là uh, am hiểu về đào uh, để các bạn uh, chúng ta thứ nhất là được chiêm ngưỡng và thứ hai là chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm trồng đào các bạn ạ và sau khi mà uh, đất đã được quốc thì Vâng Anh dạch ra để Ừ, chị bón phân đi ạ chúng tôi nói lại cái quy trình bón như sau ở đây thì công ty chỉ đạo là công ty chỉ đạo nhà vườn bón là lân nâm thao thì bón là ba lạng trên một gốc phân ba màu lâm thao cũng bón ba lạng và một bát này tương đương với ba lạng nhé các bạn nhé ba lạng trên một gốc Đấy. rắc đều quanh tán như thế này và rắc sát gốc như này các bạn nhé và xị phân bón đầu trâu thì bón một đạng rưỡi một đạng rưỡi thì nó tương ứng với một cái bát con như thế này đấy một lạng cũng được các bạn nhé từ một lạng cho đến một lạng rưỡi nó đều xung quanh như thế này Đấy. và phân bón silic Tân Phát Bắc Giang thì cũng bón ba lạng trên một gốc chị cho thêm một bát nữa đi Đấy. Nghĩ bát to xuống vâng Và cái việc bón phân ngay từ đầu năm như thế này thì để cho giúp cho cây sinh trưởng và phát triển à, tốt hơn các bạn ạ. Và sau khi quy trình bón phân xong thì chúng ta nấp đất lại và chúng ta rắc vôi bột lên trên để à, đảm bảo cho cây hạn chế được cái việc thóp sau này. Cây đào nguyên gốc thì chúng ta bón như thế này nhưng mà những cây đào chuyển thì chúng ta sau khi mà chúng ta đặt bầu xong thì chúng ta à, hòa cái túi phân silic 300g ra chúng ta hòa với 60 cho đến 100 lít nước và chúng ta à, 1 200 lít nước chúng ta tưới cho cây và chúng ta có thể tưới à, à, khoảng độ 7 đến 10 ngày chúng ta tưới một lần tưới hai ba lần để cho nó nhanh ra rễ và để cho cái cây đó à, sinh trưởng và phát triển à, tốt hơn vị trí rất, rất vui bổ điện Vâng thưa các bạn là với những cái đào mà một à, hai năm tuổi như thế này thì sau đây các bạn hỏi rằng sẽ chăm sóc như thế nào thì với những cái cây đào mà nguyên gốc như này thì à, tới đây là mỗi một tháng thì mình dùng cái túi 5 cân này mình dùng cái túi 5 cân này mình rắc quanh tán là 5 cân này cho một xào bắc bộ là 360 mét vuông đấy tức là rắc rất ít mỗi tháng mình rắc một lần và mình rắc khi nào thì thưa các bạn là mình sẽ rắc đến thời điểm là à, đến tháng tư là mình dừng lại là mình không rắc nữa đấy và trong giai đoạn sau thì mình sẽ uh, uh, cắt răm để tạo uh, tán để tạo um, tạo cành tạo tán sau các bạn nhé thế còn nếu như chúng ta không dùng cái túi 5 cân này với cái đào nguyên gốc này thì chúng ta có thể dùng cái túi 300 gram này Đấy. chúng ta hòa ra với tỷ lệ là 60 cho đến 100 hoặc 200 lít nước và chúng ta phun trực tiếp phun trực tiếp vào thân này vào lá này thân này và quanh tán và cho diện tích là 360 m2 và 360 m2 này tương đương với là 7 đến 80 cây đào các bạn nhé Đấy, ở đây thì nhà vườn trồng với những cái đào nguyên này thì là cây cách cây là 2 mét và hàng cách hàng thì nó khoảng độ à, nó khoảng cũng khoảng độ là 2 mét rưỡi tầm 2 mét rưỡi đấy thì cái quy trình trồng đào của nhà ông Đỗ Tá Đạo ở đây rất là khoa học và nhìn ở đây nó rất là đẹp cây đào rất sinh trưởng và phát triển rất là đẹp và nếu như các bạn có uh, những cái ý kiến uh, muốn hỏi về kỹ thuật chăm sóc thì các bạn hoặc là sau đây sau dịp Tết tới này các bạn muốn mua đào đẹp đào chất lượng cao thì các bạn liên hệ với ông Đỗ Tá Đạo uh, với số điện thoại ông đóng điện 0912 794 562 ông đọc chậm tôi không đi nhiều người không đi 0912 794 562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 clip tiếp theo